cầu cho thế giới được hòa bình cầu cho nhân loại được an yên cầu cho nhà nhà được hạnh phúc cầu cho người người được ấm no wala mana na wala kana anita wala kachi ula na ane wala na kachi ula na te wala na ta kachi ula na kate bài thánh thơ hôm nay có tựa đề phân loại cần biết nhân loại cần biết con đường sắp tới dần cho nhân loại bắt đầu mở ra bằng cuộc điều tra dân số thực tỉnh những ai còn ở trong vòng ái dục trong vòng tình tài cũng quanh danh vọng không tin trời đất không tin quỷ thần không biết tâm linh sẽ phải loại bỏ danh sách loài người những cuộc chiến tranh những cơn sóng thần bão tố hỏa hoạn sẽ cướp dần đi những loại người này ngày mai chiến sự diễn ra rất gần cái chết kề bên cho kẻ vô thần ái ơi thế giới đã cận ngày về quét sạch sáng tham quét sạch độc tài để cho ngày mai cuộc sống sẽ được tốt tươi toàn diện con người lương thiện sẽ được ăn bài cuộc sống không ai phải lo cơm áo phải lo gạt tiền bởi thiên đàng tại thế đã được sắp đặt cho nên từ nay ngay giờ phút này biết đến tâm linh là điều cốt yếu để cứu chính mình không biết thức tỉnh ôi thôi hủy gì linh hồn vĩnh cửu sẽ không cơ hội trở lại làm người Ai ơi có duyên nghe được những lời nhắn từ thảnh thơ thiên đình giảng xuống cho cơ hệ lột để mà quay đầu để được cứu rỗi những ngày còn lại không được bao lâu thảnh thơ của ta hôm nay tạm dừng